Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ về kiến thức làm đẹp của Nhiên Nguyễn Official um, các thường các diện phụ nữ của chúng ta thường quan tâm đến vấn đề detox uh, thanh lọc cơ thể mà vô tình quên mất rằng là da của mình uh, cũng cần là thải độc cũng cần là thanh lọc uh, thường ngày da tiếp xúc nhiều với lại bụi bẩn không khí ô nhiễm chính vì vậy thải độc da là một trong những bước cực kỳ quan trọng để góp phần làm cho à, da của mình trở nên là khỏe đẹp hơn, tươi tắn hơn ngoài những cái bước về chăm sóc da cơ bản như là à, tẩy trang, à, sử dụng sữa rửa mặt à, à, thì à, vậy thải độc da là gì thì hôm nay cũng chính là cái vấn đề mình muốn chia sẻ cho các bạn cái video này à, và à, mình cũng chia sẻ cho các bạn cái bí quyết để giúp bạn thải độc da có thể là thực hiện ngay tại nhà một cách đơn giản nhất nếu như bạn thấy cái video của mình uh, giúp ích cho một ai đó thì hãy chia sẻ cái video này cho họ và đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất ừ. quay trở lại với vấn đề là thái độc da là như thế nào thì Thái độc da là không loại bỏ những cái độc tố tích tụ lâu ngày trong da, đồng thời là làm sạch sâu da, à, giúp cho da được phục hồi và tái tạo. Cái à, yếu tố độc ở đây bao gồm cả những tác nhân bên trong và bên ngoài những cái tác động ở bên ngoài với có thể kể đến như là khói bụi ờ, từ xe cộ sự bài tiết bã nhờn của cơ thể hoặc là mồ hôi tích tụ trên bề mặt của da sau một ngày hoạt động thì ngoài ra thì có thể kể đến như là sử dụng những cái loại mỹ phẩm là kém chất lượng kém uy tín ờ, những ờ, nó sẽ vô tình làm phá hủy cái cấu cấu trúc bên trong của da làm da của mình uh, dễ bị kích ứng nổi ban đỏ và thậm chí có thể là lão hóa sớm uh, nếu như làm uh, ờ, cái lượng độc nó tích tụ lâu trong ngày sẽ khiến cho da của mình trở nên thứ nhất là bị chai sạm nè uh, bị xỉn màu và như mình cũng đã chia sẻ trên là bị uh, lão hóa sớm nó gây mất tự tin và gây thẩm, mất thẩm mỹ đối với là à, phái nữ chính vì vậy mà việc thải độc cho da nó có vai, vai trò rất là quan trọng để giúp bạn sở hữu một làn da là căng bóng mịn màng hơn bao giờ hết khác với cái bước tẩy tế bào chết tẩy tế bào chết là Ờ, mình tẩy tiến hành tẩy là một đến hai lần trong một tuần còn thải độc da thì khi bạn xuất hiện những cái dấu hiệu này thì thì uh, bạn nên thải độc da và thải độc da nó khác với tẩy tế bào chết là không không phải là uh, tuần nào mình cũng thải độc mà cái quá trình này là khi mình xuất hiện những cái dấu hiệu sau như là có thể kể đến là cảm thấy cảm thấy là da bị xỉn màu à, không đều màu đây là tình trạng da xuất hiện những cái đốm nâu nè hoặc là những uh, gãy gây đỏ gây ngứa rát gây uh, mất thẩm mỹ cho khuôn mặt của mình à, dấu đây là tín hiệu của những người là ít của những cô nàng là ít khi chăm sóc da ít khi bảo vệ da của mình đặc biệt là không sử dụng kem chống nắng này không được uh, uh, bao bì kỹ khi đi ra ngoài nắng vân vân uh, và không thường xuyên cấp ẩm cũng như là tẩy tế bào chết cho da cái điều thứ hai nữa là uh, bề mặt da bị sần sùi bị khô ráp thì đây là lúc bạn cần phải thải độc cho da da bị sần sùi khô ráp làm uh, mặt da này không có bị mụn uh, tuy nhiên thì cái nguyên nhân gây nên cái da bị sần sùi này á, là đó là sự tích tụ của tế bào chết lâu ngày mà mình uh, tẩy không sạch hoặc là không tẩy thường xuyên cái thứ hai nữa là um, do sự thiếu hụt vitamin C bên trong thì sự thiếu vitamin C này là dẫn đến là da của mình là trở nên là khô kém sức sống hơn và cái thứ ba nữa là da bị nhiễm corticoid à, ờ, corticoid là đây là một cái dược phẩm có tính kháng viêm mạnh à, à, chống dị ứng và um, có tính kháng viêm viêm mạnh nếu như à, bạn sử dụng corticoid là có thể là thông qua hình thức là chích nè uống hoặc là bôi trực tiếp thì à, đây là công dụng là kháng viêm thần tóc tuy nhiên nó cũng có tác dụng phụ là à, nếu mà sử dụng lâu điều lượng nhiều trong thời gian lâu dài thì à, cái cái tích cái lượng độc ở trong uh, corticoid nó tích tụ trong cơ thể và từ đó uh, nó sẽ làm cho da của mình trở nên ờ, xấu hơn và có thể là ừ, dẫn đến tình trạng ví dụ như là ví dụ như những bạn mà uh, uống trực tiếp hoặc là uh, chích thì uh, da ừ, khi mà cái corticoid vào cơ thể thông qua gan gan không lọc sạch thì tích tụ trong gan thứ nhất là làm nóng gan thứ hai là nóng khi nóng gan mình nó sẽ dẫn đến là da của mình xấu và dễ nổi mụn À, và điều cuối cùng thì mình xin chia sẻ cho bạn những cái bí quyết để có thể là thải độc tập độc da ngay tại nhà một cách đơn giản và uh, không mất nhiều thời gian cũng như là những uh, sử dụng giá thành rẻ tiền nữa thì cái thứ nhất là sử dụng những cái mặt nạ thiên nhiên thì để có một làn da khỏe khoắn thì uh, mình phải uh, sử dụng những cái loại mặt nạ có cái thành phần là chiết xuất thải ừ, độc từ thiên nhiên thứ nhất là để giúp cho da mình lành tính nè à, thứ hai là à, cung cung cấp lượng chất ẩm nhất định sau những cái à, ngày dài làm việc hoặc đặc biệt đặc biệt là những bạn nữ hay làm việc trong văn phòng có máy lạnh có phòng kín à, thì đây là cái phương pháp là à, nhanh chóng và hiệu quả nhất à, Ừ. bạn có thể là tìm hiểu những cái loại mặt nạ uy tín và những uh, uh, có thành phần tự nhiên trên thị trường uh, để uh, phù hợp với uh, cái loại da của mình uh, và mỗi tuần thì bạn nên đắp mặt nạ thải độc mà từ 2 đến 3 lần để đạt được cái kết quả tốt nhất cái thứ hai nữa là uh, xông hơi thải độc da mặt uh, đây xông hơi là một trong những cái bí quyết thải độc và làm sạch sâu da à, bạn có thể sử dụng nhiệt độ hơi nước để làm giảm nhựa nở cái lỗ chân lông của mình để à, từ đó là bụi bẩn nè những cái à, à độc tố ẩn sâu ở dưới à, da để dễ dàng thoát ra ngoài à, đây là cái phương pháp là ngoài ra còn đây là cái phương pháp là à, giúp da của chúng ta được thư giãn nè à, hồng hào và tươi trẻ hơn ở đây sông thơ thì bạn có thể sử dụng những cái thành phần như là bạn có thể là nung nấu ờ, chanh nè kết hợp với xả hoặc là xông hơi bằng à, lá tía tô à, bưởi vân vân đó là những cái thành phần là dịu nhẹ lành tính à, giúp à, da của chúng ta được khỏe mạnh và mịn màng hơn à, cái thứ ba nữa là tẩy tế bào chết để thải độc cho da thì ngoài cái bước mà ờ, đắp bằng nhạc thanh niên nè à, ờ, xông hơi thì tẩy tế bào chết là một phần vô cùng quan trọng trong việc chăm sóc da của mình à, cái tẩy tế bào chết sẽ giúp da loại bỏ những cái bụi bẩn và những cái tạp chất da chết những cái này tích tụ lâu ngày ở dưới bề mặt da sẽ điều đây là tạo điều kiện sẽ làm cho tắc nghẽn cái uh, sự trao đổi dưỡng chất cũng như là cung cấp ẩm này cũng như là uh, ờ, biết tắc lỗ chân lông là giúp là từ đó là nó sẽ hình thành nên mụn nè à, muốn da mềm mịn thì bạn không nên bỏ qua cái bước tẩy tế bào chết này nhé ở đây bạn có thể là sử dụng những cái uh, sản phẩm tẩy tế bào chết cho phù hợp với làn da của mình đối với uh, tùy tùy theo cái làn da ví dụ như là da thường thì da thường thì đơn giản rồi bạn có thể là uh, sử dụng cái sản phẩm nào phù hợp với da cho mình là được còn đối với da khô thì uh, bạn cũng À, đối với da khô thì bạn nên cẩn trọng thêm một chút là sử dụng những cái tẩy ừ, tế bào chết uh, nó có chứa cái phần thành phần gel á thì uh, ờ, nhiều hơn là những cái tẩy tế bào chết có thành phần là hạt tại vì hạt là nó sẽ vô tình uh, làm cho da của mình trở nên khô hơn à, nên sử dụng những cái loại chứa tẩy tế bào chết chứa cái thành phần mà AHA đây là sẽ là cái cứu cánh cho những cô nàng có chứa là cô nàng có sở hữu làn da khô đối với da dầu thì da dầu thì tuyến bã nhờn thì hoạt động mạnh tim mạch nhờn thì hoạt động cực mạnh và gây ra bít tắc lỗ chân lông thì bạn nên sử dụng những cái uh, kem tẩy bào chết có thành phần kiềm dầu như là đất sét nè Purine hoặc là axit lactic vân vân đây là những cái sản phẩm nó phù hợp với làn da dầu À, còn đối với da nhạy cảm, da nhạy cảm thì đây là cái làn da rất là khó chịu, à, rất là phức tạp, cho nên là chúng ta cũng cân nhắc rất là kỹ khi lựa chọn cái sản phẩm này nên lựa chọn những cái sản phẩm lành tính dịu nhẹ đặc biệt là chứa những cái thành phần thiên nhiên hoặc là bạn có thể là à, nếu như là không sử dụng được những cái sản phẩm à, tẩy tế bào chết à, à, trên thị trường thì có thể là à, chúng ta có thể sử dụng những cái thành phần thiên nhiên đơn giản tại nhà ví dụ như là à, tẩy tế bào chết muối cùng mật ong nè mình có thể hòa trộn hay hòa hai hỗn hợp này lại với nhau để thoa đều lên da mặt ha hoặc là uh, tẩy tế bào chết bằng đường hoặc là bằng cà phê đó là những cái uh, sản phẩm um, thiên nhiên uh, mà bạn có thể sử dụng ngay tại nhà để bảo vệ cái khuôn mặt của mình thì tiếp theo là nên xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh uh, chế một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp cho cơ thể của mình là trở nên là da trở nên là mịn màng hồng hào và tươi sáng hơn và đặc biệt uh, trong mùa dịch này là chúng ta cần phải uh, cung cấp đầy đủ những cái dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể cũng như là cho da để giúp cơ thể chúng ta tăng cường được sức đề kháng cũng như là uh, giúp uh, cải thiện được làn da của của mình trở nên là tốt nhất à, và điều tiếp theo nữa là à, uống nước để thải độc da à, nước à, là một thành phần rất là quan trọng trong cơ thể nước chiếm hơn 70 phần trăm à, trong cơ thể của chúng ta cho nên à, nên à, uống nước đều đặn hàng ngày à, và để cung cấp những cái dưỡng chất thiết yếu hoặc là giúp trao, trao đổi chất khi chúng ta là hoạt động ngoài nắng nè à, tiết mồ hôi nhiều và những cái chất điện giải thì đây là những lúc cần bổ sung nước cho cơ thể à, không nên uống nước nhiều quá và đặc biệt là không chỉ uống nước vừa đủ không nên uống nhiều quá đặc biệt vào ban đêm sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình và không nên để khát không nên để là cơ thể khát nước khát nước hung mới uống mới uống nước nên uống chia ra từng ngụm nhỏ và uống từ từ và chia ra đều trong một ngày để uống để đủ cái lượng nước cho cơ thể bạn nhé những chia sẻ vừa rồi thì mình hy vọng các bạn đã phần nào biết được thải độc da là như thế nào và cũng như là những cái cách cũng như là cái bí quyết để giúp bạn thải, thải độc da ngay tại nhà bằng những cái phương pháp đơn giản mà không cần đến ờ, spa đặc biệt là trong đợt dịch này thì à, chúc các bạn luôn có một làn da khỏe trẻ đẹp và chúc các bạn sức khỏe xin chào và hẹn lại các bạn trong những cái video tiếp theo